à, chào buổi đêm và buổi đêm bây giờ 11 giờ để ai ngủ chưa ai ngủ thì uh, ờ, chào cái nào ai ngủ rồi chào cái nào uh, tranh thủ làm một mẻ mắc ca kẹo mắc ca gửi đi xa mẻ hôm nay nó hơi to một tí này một mẻ kẹo mắc ca mà các bạn nhìn uh, thấy ở ngoài kia cửa hàng ấy là gói một lọ như thế này một lọ như thế này đang đóng này này và mẻ này là khá to Khoảng tầm uh, à, 50 cốc a à 50 uh, 50 lọ này. này làm à, không làm sẵn nhiều ai à, gọi làm thì làm thôi cho nó tươi ngon này. À, rất là đanh nhá các bạn nghe thấy tiếng không đây mình nghe rất là rõ nhé. Đấy. đánh rõ là nó rơi xuống nó nó giòn vỏ nó rất là giòn phần ngoài này là phần à, đường caramel đường caramel đường caramel tạo được cái màu hổ phách này là rất là khó mà không dính vào nhau này rất là khó à, mình mình gửi mình tặng đi nhiều người thì ờ, các mẹ ăn ít nhưng mà các con này đã thích rất thích là ăn rất thích ăn nhiều ừ. một lọ này sẽ đóng vào một lọ thủy tinh này lọ thủy tinh nhé lọ thì hiến mỹ bảo lạc ờ, nói chung các đồ mà đồ kẹo với cả đồ đóng hộp của mình sẽ là theo thương hiệu nhân mỹ này cái này kẹo đóng hộp vuông này lọ thủy tinh này để đâu cũng được để trên ô tô trên xe rồi à, ở nhà Đó, vừa các bạn à, ra ngoài cửa hàng thì có thể có hôm có có hôm không thì cứ alo báo với mình một câu hiện tại bây giờ chủ yếu mình để ở dưới đảo tấn cái ờ, cái này là cái phần các bạn nhìn thấy cái phần đường ờ, vỏ caramel này đẹp không màu hổ phách này nhé màu hổ phách này là làm hoàn toàn từ cái đường vàng này này các bạn xem cái đường vàng này đường vàng ở Thái Lan nhé Rồi nhìn cái chữ rõ to chưa organic nhé ngày trước nó là một ờ, một bác rồi bây giờ là bác bác bác, bác nữ bây giờ là bác nam vẫn quăng ca này thôi đường vàng này uống pha giải khát uống và làm là nước chăn tàu phớ đấy nước chăn tàu phớ đấy 50 cốc ới cái này phải làm ngay nghe đánh tay đêm nghe đánh tay rất là rõ nhé đây này đã đóng vào từng lọ một đây này thường là đấy các bạn nghe thấy tiếng rõ tiếng không đấy. nghe thấy cho nó rõ Thật ra cái cái à, loại này là nó khó làm nhiều ra cũng ờ, cũng nó giá thành nó cao nên là cũng không phải là ai cũng mua được chủ yếu là người ta mang ờ, biếu Thế ra cái phần ờ, macca này đây mặt hạt macca bên trong nhé để các bạn xem một cái lọ một cái một cái túi macca này là một khoảng 10 pound 10 cái, để hàng xuất khẩu ấy tức là Việt Nam sẽ nhập hạt Ờ, thô của Úc về ờ, sấy sau đó là đóng chân không đóng chân không đóng chân một, một túi này to này hạt nguyên hạt, màu trắng là như này, này hạt mộc này đây hạt mộc nhé hạt mộc này cỡ là style là size ờ, style S nó gọi là style, theo các cỡ khác nhau thì mình đã chọn cái style này là sẽ S rất là dễ ăn vừa không to quá nó to quá nó cũng không không giòn nó cứng nhỏ quá thì lại cũng vừa răng đây đường thì organic này ờ, macca thì ờ, hạt tươi hạt nguyên bao là của, của úc đây là rất may mắn làm ờ, bốn mẻ liền bốn mẻ liền mà không bị trục chặt phát nào em may mắn không trục chặt phát là đi cả tiền triệu luôn Đấy, chỉ hơn nhau một độ hai độ là là hỏng cả mẻ luôn để các bạn xem thì mà cái độ kỳ công của nó như nào nhé cái phần vỏ của ở ờ, phần bọc bên ngoài này của của hạt maca là đường caramel ăn nó sẽ có vị ngọt không ngọt quá Ôi ờ, chào cường bẹp Với ăn thử ờ, cần gì phải thử Anh bán trên đây nhiều rồi cần gì phải thử <laughs> Mua tặng vợ đi <laughs> Cường bẹp <laughs> các chị các em với cả các à, các cháu là thích lắm các anh sẽ thích kẹo lạc còn lạc với nước trà à, kẹo caramel kẹo macca caramel này sẽ dùng sẽ cho các con siêu siêu ngon Trần Thùy Linh xin chào em hôm nay bị trúng gió đúng không đỡ Yeah cảm ơn em nhé nè. cái phần và riêng cái phần vỏ uh, caramel này mình có thể tự tin là không ai làm được không ai làm được luôn bởi vì nó nó cần một cái độ kiểm soát nhiệt độ rất là khó đã rất nhiều người làm thử rồi bỏ đến giữa chừng cái vì vì caramel camacca nó đắt nên là làm giữa chừng uh, không được bỏ đi tiếc có khi bỏ cả chục triệu chưa chắc đã làm được chắc chắn là như thế luôn đây còn cái phần vỏ Ờ, vỏ đường vỏ caramel này mình làm nó không nhiều quá nó chỉ vừa vừa một lớp thôi thì ăn nó không ngọt không ngọt và mình ờ, sẽ có cho một chút là cái muối hồng muối pink salt của của của Kirkland ấy thế là <laughs> con gái một cực phẩm <laughs> cực phẩm cảm ơn các con các con đã ủng hộ các con ủng hộ chú rất là nhiều các bạn nào ăn ờ, cảm thấy không hài lòng chú đổi luôn cả lọ cho cái phần vỏ này nó mỏng không to thế nên là mọi người không ờ, phải lo là nó quá nhiều đường còn cái thành phần ờ, hạt bên trong thì mình có gửi cho một bạn ở trong Queen Macca Queen Macca đấy trong Lâm Đồng thì bạn cũng đã khen rất là nhiều cái ờ, kẹo kẹo Macca này của Việt Nam thì là ở vùng Lâm Đồng Đồng Lâm, Lâm Đồng trồng nhưng mà cái style S này cái cỡ nhỏ này thì nó ngon hơn cái phần dầu ờ, của nó cũng cũng nhiều này các con ờ, thường là nếu như ăn hạt mắc ca mộc này nhé các con ăn mắc ca hạt mắc ca mộc này thì ờ, rất là khó ăn bởi nó nhạt thế còn ờ, ăn cùng với cả một chút cái phần caramel bên ngoài này thì nó dễ ăn rất là nhiều nhà ăn vã được không phải dục không phải dục bỏ con này con ăn đi này. Đấy à, cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ các bạn à, đã ủng hộ rất là nhiều có những cái à, món đầu tay thì à, những cái vị của những cái món này nó nó khá là là là mới mình sẽ cố gắng làm sao để trực tiếp làm và cũng không cần yêu cầu về số lượng là sản lượng chả ai ép buộc mình cả mình làm cho nó ngon thôi này <laughs> ăn sữa chua maca ăn sữa chua là là cô ờ, cô vợ chú là cũng ăn ờ, bữa ăn sáng cùng ấy của mình là cũng ăn cùng với cả sữa chua thích ăn cùng với sữa chua lắm nó hài hòa về hương vị rồi cái ờ, maca này mình sẽ làm cùng với cả kem nữa đây là kem maca hạt caramel cái phần đấy nó hơi khó nhưng mà về sau thì cũng sẽ làm kem gelato ở ờ, vị macca đấy. chắc chắn là không đâu có à, ờ, chào cường lọ một lọ này là 125 nghìn 125 nghìn một ờ, một lọ rồi à, cảm ơn mọi người nhé à, chúc mọi người ngủ ngon nhé